5 giờ chiều à là cảnh này chỗ này thì à, mình có gửi xe ở bên kia ở bên kia gửi xe và đi vòng vào đây lúc trước thì không gửi xe được các bạn thì mình phải chạy ra bên gửi ở chung cư và bây giờ vô thẳng này luôn nó tiện đó chỗ kia là cái hồ nước cái hồ nước và lấy cỏ người ta chơi các bạn cho tình ra chơi rất là đông giòn uh, ngược xón á ừ. không mà ngầu đây anh nè rồi ờ, mà ngầu đó làm sao bo chụp được mẹ phải quay ngược lại nè hướng này nó xón hơn trung cư nó che mất à đó chỗ này là cái hồ nước này các bạn rất là đẹp chụp nữa hả về cũng làm phim <laughs> chụp với bói con chụp với bói đó mà là điểm này được đó được về nữa được đến à, cái này ngon Thank you. cự ừ, gì nữa nè đó ở đây là như anh học tươi qua bài cự viên muốn bánh này là gì nãy gọi là bánh dứa hả đâu ra muối này bỏ thêm mà ông bỏ vô để bỏ tiền vô là lò à. ừ. đá rạm mà bấm nút còn nút. đó là thành hơn người cóc mình chữ ừ à, mình, mình đúc của mình cũng làm ấy á ừ. à là thấy rồi phải không còn còn nghe chỗ lấy bằng phím có biết chưa ở đâu dạ. bánh mì rồi bánh mì là ở đâu đó đó được mình tôi mua bánh mì đặt à, ra hình tam giác á nó bánh mì thổ nhĩ kỳ à nó giật mở cá ngon mì sáng ngon nha có chỗ mì sáng à đó là anh mình kẹp ấy Kẹp nhá Nè bỏ cái, cái bắp su á anh trai Su bắp Nó nhỏ bỏ Ăn cũng ngon Nhưng mà má ớn Má ăn lạm thì khác không được Anh thấy cá ớn thì Cái này ăn mà khó ớn thôi Mẹ tới ai rồi á Mẹ lúc đó thừa rồi cấm bây giờ không cấm nên chuyện nhả vô à rồi còn dạng đi hạt vết vết nữa không chơi đi cái này quen với con đó giữa khó rồi đó đâu đủ không sáng giả Ha ha ha! giống như xe của mày Nằm lanh lách vào đường Nó xuống luôn sao cay à bò phải rong vào đây nè cho nên khuất cái cây mất rồi rồi đi chụp nhiều tấm này